chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái niệm về đoạn văn của bài văn tả đồ vật. Xét về mặt nội dung thì đoạn văn được hiểu đó là mỗi một đoạn văn sẽ có một nội dung nhất định. Chẳng hạn, khi giới thiệu về đồ vật, đó có thể là đoạn để tả bao quát đồ vật, còn cũng có thể xây dựng đoạn tả từng bộ phận của đồ vật. Trong một bài văn tả đồ vật con cũng có thể xây dựng đoạn văn nêu lên tình cảm, thái độ của người viết đối với đồ vật. Xét về mặt hình thức thì một đoạn khi viết hết mỗi đoạn thì con cần phải xuống dòng. Ví dụ nhé, đoạn văn tả hình dáng của chiếc võng. Chiếc võng được làm bằng dây dù. Hai dây võng được buộc thành hai quai chắc chắn Võng màu xanh lá cây, màu của lá rừng. Giờ đây chiếc võng đã cũ, màu xanh đã chuyển sang màu xám bạc vì thời gian. Vài ba chỗ có những vết ố, những sợi dù đã bong ra, sờn rách, xù xì, cọ vào má cứ sam giáp như bàn tay của bố. Nhưng mỗi khi nằm trên võng, em vẫn thấy ấm áp, êm ái vô cùng. Võng như bàn tay bố, nâng đỡ, chở che cho em. Như vậy, đây chỉ là một phần trong bài văn hay còn gọi là một đoạn của bài văn miêu tả cái võng. Và cụ thể, nội dung của bài này là đang muốn miêu tả về hình dáng của chiếc võng. Tuy đã cũ, tuy đã sờn, nhưng vẫn có tình cảm và rất riêng biệt khi lồng ghép những câu để thể hiện sự liên tưởng. Vậy, về nội dung, đã tái hiện được rõ nội dung của đoạn là tả hình dáng của cái võng. Về hình thức, Phần đầu tiên, con nhớ lùi vào một ô và viết trọn vẹn trong một đoạn và không tách thêm đoạn.